nếu có thể giải quyết tốt những khúc mắc trên thì thời điểm từ đó đến cuối tuần chính là lúc bạn gây ấn tượng tốt đẹp, khẳng định vị thế của bản thân. Tình hình tài chính của bản mệnh trong tuần này không có nhiều biến động, thời điểm cuối tuần, do có chính tài chiếu mệnh, bạn có thể được hưởng một phần thưởng xứng đáng với công sức lao động của mình. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ có ý nghĩa khuyến khích chứ không quá lớn,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 Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Tuy nhiên, tuần này, những người làm ăn, kinh doanh hoặc hành nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền công hoặc lợi nhuận kha khá. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư hoặc khách hàng có tiềm năng. May mắn hơn, thiên tài cho thấy bạn còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may. Tình cảm của tuổi Sửu lên xuống khá thất thường, có những điều đôi bên tưởng chừng đã hiểu nhau nhưng hóa ra không phải vậy. Bạn là người ghét bị lừa dối, Việc đôi bên chưa thực sự hiểu nhau hoặc còn giấu giếm nhau điều gì có thể khiến hai người cảm thấy buồn bã hoặc thất vọng, vậy nhưng đó không phải là lý do khiến bạn giữ mọi việc trong lòng, không chịu chia sẻ. 3. Tử vi tuổi dần Đầu tuần người tuổi dần phải đối diện với nhiều điều xui xẻo không mong muốn trong sự nghiệp do có thương quan và tỷ kiên gây họa. Bạn dễ có những ý kiến bất đồng với cấp trên hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp, không ai chịu lùi bước nên khó có thể đi đến quyết định thống nhất, Hãy cố gắng khắc phục tính nóng này cũng như cố chấp của mình, có như vậy thì bạn mới có thể hoàn thành công việc một cách trôi chảy. Cuối tuần, sự nghiệp của bạn có tiến triển tốt đẹp hơn, có thể ý kiến đóng góp của bạn đã nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Cơ hội kiếm tiền của bạn chỉ đến vào đầu tuần, vì vậy, nếu thấy có cơ hội xuất hiện ở trước mắt và tự tin vào năng lực của bản thân thì bạn cần chủ động nắm bắt, nếu không cơ hội sẽ trôi qua một cách nhanh chóng.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 dù ai là người đúng người sai, bạn cũng không nên quá sĩ diện, nếu có thể thì hãy chủ động làm hòa với người ấy, để tình cảm đôi bên lại hài hòa như xưa. 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc, và những rắc rối này trải dài từ đầu tuần đến cuối tuần chứ không tập trung riêng vào thời điểm nào. Thiên quan và thương quan cho thấy bạn chủ yếu vướng mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, và điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Ngược lại, người làm đầu tư, kinh doanh hoặc người làm nghề tự do lại có nhiều cơ hội phát triển hứa hẹn đặt ra trước mắt. Chính tài và thực thần chính là dấu hiệu minh chứng cho điều đó. Bản mệnh có thể thu được một khoản lợi nhuận hoặc tiền lương đến từ những mối làm ăn, hợp tác từ trước đó. Điều này đem lại động lực lớn lao cho bạn. Tình cảm của bản mệnh lên xuống khá thất thường. Đôi bên có nhiều khoảng thời gian chiến tranh lạnh hơn là hòa hảo. Thời điểm này, bạn lại càng không nên bỏ lơ người ấy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 Người đã có đôi có cặp thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia, thậm chí hai người còn có khả năng sẽ tranh cãi lớn, khiến mối quan hệ có nguy cơ dạn vỡ. Người độc thân có vẻ khá xa cách với những đối tượng chủ động tiếp cận. Bạn không muốn mở lòng với người khác có thể là vì những vết thương quá khứ vẫn còn chưa lành lặn. Tuy nhiên, hãy cố gắng để người khác có cơ hội được quan tâm đến mình nhé. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh gặp nhiều rắc rối trốn quan trường và có thể những điều ấy chưa thể giải quyết xong ngay được trong một vài ngày,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 Người tuổi ngọ dù là thông minh nhưng không gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp tuần này. Thương quan và tỷ kiến cho thấy bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp do bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng, luôn tự cho mình là nhất. Người phải thi cử, ứng tuyển cũng không gặp được nhiều điều như ý. Vì vậy, nếu đang đứng trước bất cứ cuộc thi nào, bạn cũng cần phải bình tĩnh tự tin, đồng thời ôn luyện cẩn thận, chứ nên chủ quan, kẻo kết quả sẽ không thể nào đạt được như kỳ vọng. Đường tài lộc của bản mệnh thì lại khá ổn định,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 đôi bên có thể mâu thuẫn với nhau về một vài vấn đề xảy ra trong gia đình. Vợ chồng muốn dài lâu thì không nên chấp nhận khuyết điểm hoặc lỗi sai của đối phương mà nên bao dung, tha thứ cho người ấy nhiều hơn. 9. Tử vi tuổi thân Đường tình duyên của người tuổi thân càng về cuối tuần càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Có thể các cặp đôi đã dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương, trân trọng nhau nhiều hơn. Bạn biết rằng điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của mình là gì? Nếu còn độc thân, về cuối tuần, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới. Vì vậy, bạn có thể cởi mở hơn trong các mối quan hệ, chứ nên sống khép mình trong thế giới riêng. Có thể bạn sẽ tìm được người thích hợp ngay trong tuần này đấy. Công việc của người tuổi thân lại không được thuận lợi như vậy. Tuần này, dù cố gắng đến mấy, bạn cũng khó tìm được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.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 Người tuổi dậu gặp nhiều thuận lợi nhờ có chính ấn và thiên ấn nâng đỡ. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Song bạn chớ nên lấy đó làm cái cớ để kiêu ngạo, khiến kẻ xấu thấy trướng tai gai mắt, tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Việc làm ăn của bản mệnh tiến triển khá tốt do có chính tài và thiên tài chiếu mệnh. Bạn có thể được thưởng cho những gì đã cống hiến vì tập thể hoặc được thừa kế một khoản kha khá do người đi trước để lại.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 dù hai người có không đến với nhau đi chăng nữa thì vẫn có thể làm bạn mà. 11. Tử vi tuổi tuất Người tuổi tuất có thể khẳng định bản thân nhờ một cơ hội nhỏ do chính quan mang lại, nhưng trên thực tế, tuần này, bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn là thuận lợi. Thiên quan và thương quan khuyên bạn không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Dù có điều bất đồng hoặc bức xúc, bạn cũng cần trình bày rõ ràng và bình tĩnh. Tuy vậy, sao tử vi vẫn mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này,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 Nếu vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, bạn cần xác định nguyên nhân nằm ở đâu để có phương án sửa chữa và khắc phục ngay. Nếu không, những lỗi lầm ấy sẽ ngày một lớn hơn và trở thành vực sâu ngăn cách hai người. 12. Tử vi tuổi hợi Vận trình tình cảm của người tuổi hợi không có nhiều điểm sáng, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần và cuối tuần. Có thể bạn vẫn chưa thể tìm được một đối tượng phù hợp với lý tưởng của mình. Tuy nhiên, lý do có thể là vì tiêu chuẩn bạn đặt ra đang cao quá đấy hãy xem xét và cân nhắc lại nhé. Trong sự nghiệp, do có tỷ kiên và kiếp tài gây rối, bản mệnh có thể gặp phải một vài rắc rối vào đầu tuần, nhưng sau đó, nhờ có thiên ấn và chính ấn nâng đỡ, bạn sẽ chứng minh được sự trong sạch của bản thân, đồng thời lấy lại được niềm tin của mọi người. Việc làm ăn diễn ra không quá thuận lợi trong tuần này, nếu có cơ hội đến với bạn thì đó cũng chỉ là những mối làm ăn nhỏ chứ không phải những mối làm ăn lớn, có nhiều triển vọng. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn.